Hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người bay Playcam để cảm nhận được cái dự án công ích quần tư và Phú Mỹ chợ lớn có những cái tiềm năng nào và có những cái tiện ích như thế nào mà nhiều khách hàng gọi là sở hữu tại khu này và gọi là tình hình mua bán nhà đất ở khu này khá nhộn nhịp tất cả cư dân ở đây về ở được gần 90% rồi rất là nhiều cái cửa hàng quán nè rồi rất là nhiều cái uh, tiện ích mà xung quanh khu vực này à, gọi là rất là sầm uất nha quý anh chị và một cái vị trí rất là đẹp mà hôm nay Phước Sửu à, giới thiệu đến quý anh chị đó là một cái lô đất với một cái diện tích cực kỳ đẹp diện tích là 7 nhân cho 19 một vị trí rất là đẹp nha và từ cái vị trí này thì à, cách cái chung cư Belaza tầm khoảng 50m thôi Một khu vực à, rất là an ninh nè, dân trí cao nè đường trước nhà thì đường lớn 16 m nên là xe hơi tránh nhau rất là thoải mái di chuyển rất là gần và cái lô đất nằm trên cung đường là 2C một vị trí rất là đẹp ở đây thì à, khi mà quý anh chị sở hữu lô đất này thì có thể xây dựng là một trệt ba lầu sân thượng và cái quy cách xây dựng là phía trước mình xây dựng hết luôn và được chồi ban công ra một mét hai so với à, vỉa hè và mặt sau thì mình chừa giếng trời pháp lý của lô đất này là sổ hồng riêng là cầm tay nha quý anh chị sổ đã cờ chủ nhà đang cầm ở tay ở nhà luôn à, không có vay ngân hàng và đặc biệt lô đất này là được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70 75% phần trăm giá trị của lô đất luôn như mọi người nhìn thấy thì hai bên lô đất thì à, rất là nhiều nhà xây dựng rồi và có những cái cửa hàng à, những cái tạp hóa và những cái à, à, tiện ích xung quanh tại khu vực một lô đất rất là đẹp luôn chủ nhà đang thiền chí muốn bán quyên chị à, để sở hữu lô đất này hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới và bây giờ Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá về khu dân cư này để biết khu dân cư này đẹp như thế nào và kết nối như thế nào nha khu dân cư Công Ích quận 4